Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher, Hello teacher. Hello, everybody. How are you today? Hello, teacher. Thank you. Teacher. Khoan nè. guys. Hello, teacher. Hello, everybody. Hello. Dạ. Wait me. Hello, teacher. Này, em phải đợi con. Hello teacher. Have you guys all have the Hello teacher. Hello teacher. Mọi người thi thi cuối kỳ hết chưa? Tụi con thi cuối kỳ hết chưa? Yes. yes. Wow, good job. So, are you guys still going to school or you guys are having a break? Tụi con đang nghỉ, đang nghỉ trước khi vào học kỳ mới hay là tụi con vẫn phải đi học? Hello guys. all of you have the test, right? Good job. Let me let me name myself again. No, no, no. No. Hello, guys. Oh, wait, wait. So a lot of you guys have finished the which one? Let me see. The homework, right? Yeah, Christmas is over, right? Hello, teacher. Nice ah, to see you, have again. to wait online. Nice to see you again. Hello. Nice to see you too. I'm Koi. Yes, I know. I, can recognize your voice. Oh, I. Oh, a lot of you guys have done. Good job. Bài này hơn. Bài này nó là bài ấy mà không thấy. Sao mẹ không thấy tiếng nhỉ? Mẹ hay đợi. Wait. Em là Hello, guys. Hello, everybody. So I we need to talk. Wow, really quick. You're so good. You got a lot of high score. That's a very high score. 9.5, 10, 10, 10. A lot of you guys have to on uh, study online, huh? Okay, à, đây là những cái bài cái câu hỏi này là câu hỏi về giống như là kiến thức ngoài lề thôi đúng không thì cô ví dụ ở đây người ta hỏi là gì how long should a child exercise for một đứa trẻ thì nên tập thể dục à, bao nhiêu lâu bao nhiêu thời gian là bao nhiêu lâu thì ở đây câu trả lời đúng nhất của mình chính là one hour every day à, một ngày thì mình nên dành ít nhất là tụi con á đấy là mình những người tuổi tụi con á thì nên dành ít nhất một tiếng để tập thể dục mỗi ngày thì tốt nhất à hoặc là which part of the body benefits from exercise người ta hỏi là bộ phận nào của cơ thể thì sẽ có được lợi sẽ được là được ờ, tăng cường sức khỏe từ việc tập thể dục thì tất nhiên là tất cả đúng không cơ nè xương nè kể cả trái tim của mình nè đều được hết ok all of the above có nghĩa là tất cả cái câu bên trên what is the maximum amount of time you should watch TV mình ngon TV chơi game bao nhiêu lâu thì ở đây tốt nhất là chỉ tầm ha, up to two hour up to có nghĩa là cao nhất là như đó thôi có nghĩa là cao nhất là như đấy thôi ok là nó bao gồm tổng cả cái việc con chơi game và con coi tivi á uh ừ -huh. what should you do if you can't play outside không thể chơi ở ngoài thì mình nên làm gì nếu mà mình ví dụ trời mưa đi when it's raining right you cannot play outside so you can dance or you can stretch uh, stretch nghĩa là con giãn cơ á à, hoặc là mình do yoga tập yoga ví dụ như vậy how many hours of sleep should a 9 to 10 years old get each night? Một uh, bạn nhỏ mà từ 9 đến 10 tuổi thì nên ngủ bao nhiêu lâu? Thì ở đây người ta kêu là from 8 to 11 hours. À, từ 8 tới 11 tiếng một đêm, một đêm nha, một đêm. Okay, from 8 to 11 hours. Oh really? You got all 10? Wow, you're so good Zay. I know that. You're very good. À, trong lớp mình các bạn đều điểm cao quá ha Wow, good job, khoa học, science. Oh, đôi khi cô quên mất tụi con gọi là khoa học những cái môn khoa học nữa. Forgot. You guys are so good. Good job. I'm very proud of all of you. Good job. Oh, what does sleep help us to do? Thực ra là sleep thì sẽ giúp mình tất cả mọi thứ đúng không? Tránh là infection kiểu như là bị bị những cái khi mà con bị những cái bệnh có thể gây nhiễm trùng này Ờ, có thể giúp là gọi là phát triển cái cơ bắp xương cũng như là da của mình nữa da tóc của mình đồ á rồi con ngủ thì cũng sẽ giúp concentrate cải thiện về khả năng khả năng tập tập trung đó what is blue light blue light cái này không quan trọng how should you brush your teeth twice a day cái này thì cô nghĩ là các bạn trả lời đúng nhiều nè giỏi nè twice a day right twice or maybe three times what are the main food groups? à, cái nhóm thức ăn chính của mình mình có dairy là những cái những cái loại mà làm từ sữa đồ á sữa phô mai nè fruit vegetables là trái cây rau củ là chung một nhóm nè cereals and beans là những cái loại đậu hạt đậu hạt rồi những cái ví dụ cô ví dụ như là yến mạch đồ đó thì nó sẽ nằm chung với cái nhóm là cereals and beans nè hoặc là mình có cái gì nữa à Meat and uh, meat and fish có nghĩa là thịt cá là protein và cuối cùng là cái nhóm là nhóm uh, nhóm chất béo và nhóm đường á mình vẫn cần đường nha con mình vẫn cần đường đó nhưng mà không nhiều thôi what food what food group should you eat every day đó chính là mỗi mỗi một mỗi một nhóm đồ ăn mình đều cần phải bổ sung mỗi ngày đầy đủ các nhóm đồ ăn luôn và mình đều phải cần bổ sung mỗi thứ một chút tùy theo cái cái cái mình phải bổ sung ví dụ khi nào là mình phải bổ sung ví dụ tụi con ăn nhiều rau củ nè nhưng mà vẫn phải có ăn uh, uh, cơm ví dụ như vậy phải có đồ ăn nè phải có rau củ phải có nước ép nè ví dụ như vậy how many portions of fruit à mình được nên ăn bao nhiêu phần trái cây ha củ quả mỗi ngày ở đây người ta ghi là five okay five and which food give us protein nhóm nào thì cho mình nhiều protein nhất thì chính là nhóm về thịt cá đậu hũ đậu hũ là nhiều protein nha đậu hũ á eating too much fatty food thì sẽ gây hại cho tim khi mà tụi con ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ thì gây hại nhất chính là gây hại cho heart cho tim của mình còn ăn quá nhiều đường thì sẽ gây hại cho răng cho teeth à, cái này tụi con giỏi tụi con làm đúng nè Okay, good job everybody. It's just a small exercise for you. Um, okay. Now let's come back to our lesson today. Okay, hôm nay thì mình sẽ học trước, sau đấy thì mình sẽ làm quiz về một cái chủ đề ngữ pháp sau. Okay, we're gonna learn first. Last time you guys have listened to the song, right? Ah, so now we're gonna move to this one. You will have to listen that number from one, two, three, four. Which one is number one and which one is number four, number three, number two? Okay, number number them for example one two three four one two three four okay listen and then number them I will invite one friend okay câu đấy thì cô sẽ mời một bạn để number giúp cô các bạn còn lại thì tụi con có thể xem check đáp án mình mình viết ra giấy ví dụ như vậy rồi mình check đáp án okay Unit 8 page 94 activity 2 listen number both sets of pictures from 1 to 4 I feel awful today. 1. I didn't get any exercise. 2. I didn't eat breakfast. 3. I didn't get enough sleep last night. 4. I ate potato chips for lunch. Okay. I, I feel great easy, today. Right? Okay, I think it's easy. I feel awful có nghĩa là con hôm nay con thấy mệt giống như là awful là cái gì mà tồi tệ cảm giác của mình đó mình thấy tệ có nghĩa là mình thấy mệt khó chịu trong người á bởi vì sao why uh, Thủy please what is number one you remember Thủy nhớ number one which one lý do nào mà bạn nói bạn cảm thấy uh, khó chịu tồi tệ hôm nay là lý do nào which one is number one Thủy con không nghe rõ ok So let me invite one friend to help you. Uh, Zhang, please. Can you help your friends? Which one is number one, Zhang Yang? Which one? Which one? Remember? Guys, remember? Okay, who, who knows? Who knows? Let me invite one more. Okay, Wing, please. Yes, you remember which one is number one? The number one is I didn't get any exercise. Okay, so you got number one. Yeah, I didn't get any exercise. Yeah, that is the first reason, right? What about number two? Come back now. beat up. Who knows? Ah, I can see Khuê raise her hand. Yes, Min Khuê, please. Which one is number two? Number two is mm, I did enjoy sleep last night. I did. À, ý quite a là câu này đúng không? Yes. Is it this one? Okay, let's see. Is it number two? Number two is um. It's not that one. It's this one. I didn't eat breakfast. Tôi đã không ăn sáng. à, hôm nay tôi cảm thấy tồi tệ bởi vì sao bởi vì tôi đã không ăn sáng I didn't eat breakfast what about number three yes Harry Harry please what is number three which one I didn't get enough sleep last night again Harry enough tôi đã không ngủ đủ enough đúng rồi tụi con đã không ngủ đủ I didn't get enough sleep không có ngủ đủ ngủ giấc tối hôm qua à, và đương nhiên cuối cùng sẽ là I ate potato chips mọi người còn nhớ potato chips không cái bánh snack khoai tây á à, mấy cái miếng mà mỏng mỏng tròn tròn á đó I ate potato chips for lunch ok good job nhưng mà đây là những cái reason tại sao mà bạn bạn bạn cảm thấy là hôm nay khó chịu trong người á bởi vì sao bạn không ăn sáng nè bạn không tập thể dục bạn đã không bạn ăn ờ, cái potato chips cho bữa trưa cũng như là bạn ngủ không đủ giấc vào tối hôm qua ok good job now for this one you listen again okay so this girl is opposite with a boy bạn nữ thì lại trái ngược lại với bạn nam hôm nay thì bạn cảm thấy rất là tuyệt vời có nghĩa là thấy khỏe trong người nè đó cảm thấy tuyệt vời vui vẻ nè bây giờ mọi người nghe thử cho cô lý do reason from number one to number four ok cũng giống như vậy cô sẽ mời một bạn ok I will invite one friend và bài này thì cô sẽ mời một bạn thôi bài này thì cô sẽ mời một bạn để làm cho cô hết cả bốn câu luôn cho nên là các bạn nhìn và các bạn nhớ ghi nhớ cho cô number one two three four ok now listen everybody listen Unit 8. Để cô mở to four. đấy. One. I didn't get. I ate potato chips for lunch. Okay, mình I feel great today. One. I drank lots of water. Two. I got 10 hours of sleep last night. Three. I had eggs, toast and orange juice for breakfast. 4. I rode my bike after school. Okay, who know the answer for all four? Okay, I can see Vic Ann raised his hand. Yes, Vic please. What is number one? I drink lots of water. Ah, I drank lots of water. Good job. Number two. Number two. I got 10 hours of sleep last night. Okay, again, this one you don't say hours. Cái letter H ở đây con nhìn nè, cái chữ H này nó là âm câm cho nên là con sẽ không có phát âm cái chữ H đó lên. Cho nên mình sẽ đọc là hours thôi. I got 10 hours. Again, 10 hours. 10 hours. Yeah, good job. I got 10 hours of sleep last night. Bạn ngủ 10 tiếng lận. Ah, okay. What is number 3? What about number 3? I have, I have eggs, toast, and orange juice for breakfast. Good job. Again, toast. Toast. toast. Do you know toast, toast. in Vietnamese? Việt Anh biết toast là món gì không? Toast. À, bánh mì, bánh mì mà con biết bánh mì sandwich mà người ta hay nướng lên á. Ở bên nước ngoài người ta rất là thích ăn bánh mì sandwich mà nướng lên đúng không? Cái đấy gọi là bánh toast. Ok. Eggs nè, à, trứng nè ăn với lại bánh mì nướng nè với lại orange juice cho bữa bữa này là bữa gì việc ăn breakfast sáng trưa chiều tối sáng trưa chiều tối việc ăn biết bữa bữa gì không breakfast bữa sáng yes good job okay so last one bao việc ăn là cô câu cuối thì đương nhiên sẽ là gì what is number four I rode my bike after school Yeah, I rode my bike after school. Good job, Vic An. Well done. You remember all of the four sentences. Good job. Đúng rồi. I rode. Tụi con thấy ở đây những cái tí nữa là mình sẽ chuẩn bị học về quá khứ đơn á. Tất cả những cái động từ ở đây đều đang được chia ở thì quá khứ bởi vì nó miêu tả những cái việc đã diễn ra trong quá khứ rồi. À, nó miêu tả những cái việc đã diễn ra trong quá khứ rồi nên là tụi con thấy ở đây đều dùng là quá khứ đơn hết nè. Ok. Good job, Vic An. Well done. Now we move to this task. Cái hình này hơi bị mờ quá ha. Hôm nay nó hơi mờ. Okay, okay, you guys try, okay? Try your best to take a look at the pictures, okay? Mọi người cố gắng nhìn ra cho cô nha. Okay, nếu mà tụi con không nhìn ra thì có gì cô sẽ giúp mọi người. Okay, don't worry. Just like before, what we gonna do? You're gonna listen first. Đầu tiên mình sẽ nghe trước. Then I will invite three friends, okay? One will be the narrator, một bạn dẫn chuyện. One will be the guy with the black hair, then one will be the guy with the yellow, uh, with the fair hair, okay, with the blonde hair. Now listen carefully, listen carefully. Unit 8, page 96. Activity 5. Listen and read. Story A Healthy Dinner. 1. Danny's dad wants Danny to be healthy. How was your dinner? Uh. Did you eat healthy foods? Kind of. 2. Danny likes unhealthy foods. Well, did you eat any vegetables? Yes, I did. I ate a big burger. It had onions and pickles on it. Onions and pickles are vegetables. 3. Danny likes french fries, but fried foods aren't very healthy. I guess. And I ate french fries. Fries are potatoes. They are vegetables, right? Well, yes, but. 4. Danny likes soda. Did you drink any water? Well, yes, I did. I had a large soda. 5. Danny knows his dinner wasn't really healthy. What? That dinner wasn't healthy. But soda has a lot of water in it, right? Well, yes, but there is a lot of sugar in soda. 6. Now Danny doesn't feel well. He needs to eat healthier foods. Oh, my stomach feels funny. Oh, my stomach feels funny. À, như vậy là trong đây là bạn nào mà đóng vai cái bạn tóc vàng cũng phải có nhiều biểu cảm lắm nè. Expressions in words, ok? Bây giờ trước khi mà cô mời tụi con đóng vai á, thì bây giờ cô sẽ đọc lại cho tụi con nghe đã. Tại vì cái hình nó hơi mờ nên là cô đọc lại một xíu, ok? A healthy dinner. One. Danny's dad wants Danny to be healthy. How was your dinner? uh, ờ, ví dụ như kiểu bạn ba hỏi á ba hỏi xong rồi bạn kiểu uh, kiểu như vậy đó um, did you eat healthy food kind of kind of có nghĩa là cũng hơi hơi á ba ý là kiểu nói với ba là dạ hơi hơi cũng là hơi hơi á kind of Danny likes unhealthy foods right well did you eat any vegetables yes I did I ate a big burger it has onions and pickles on it Onions and pickles are vegetables. Danny likes french fries, but fried food aren't very healthy. I guess. Um, bố, bố oh, And I ate french fries. Fries are potatoes. They are vegetables, right? Well, yes, but uh, Danny likes soda. Did you drink any water? Well, yes, I did. I had a large soda. Danny knows his dinner wasn't really healthy. What? That dinner wasn't healthy. But soda has a lot of water in it, right? Well, yes, but there's a lot of sugar in soda. Now Danny doesn't feel well. He needs to eat healthier foods. Oh, my stomach feels funny. Uh-huh. Okay, như vậy tụi con chắc là cũng hiểu được câu chuyện đúng không? Yeah. Dạ bạn ba, ba bố hỏi Jenny hôm nay về cái bữa tối như thế nào thì Jenny toàn trả lời là gì à bạn ăn burger nhưng mà Danny còn giải thích ra là gì có onions với pickles toàn là đồ ăn ừ, onions với pickles là là, là rau mà đúng không có nghĩa là con đã ăn rau rồi đó là bạn ăn gì dưa muối với lại dưa leo à, với lại hành tây nè sau đấy thì Danny còn nói là gì nữa còn ăn uh, French fries French fries là làm từ khoai tây cho nên là nó là rau mà đúng không bố À, rồi bạn còn nói gì nữa? Bạn có soda và bạn còn giải thích là soda cũng có nhiều nước ở trong đó nữa đúng không? Ok. Nhưng mà bố vẫn nói là health unhealthy, bữa tối đó không hề khỏe mạnh, không hề uh, ăn uh, không hề tốt tí nào hết á. Ok. Rồi bạn mới nói là gì? My stomach feels funny. Bây giờ bụng con thấy nó kỳ kỳ á, nó kỳ kỳ rồi đó, đau đau rồi đó. Đó như vậy là Danny doesn't feel well không có thấy khỏe mạnh lắm bây giờ là cần phải ăn đồ ăn khỏe hơn đồ ăn tốt hơn cho sức khỏe của mình á healthier food okay now invite three friends okay let's see how who should I invite mm, the first one I want to invite Minh Quân please Minh Quân Minh Quân will be the uh, the daddy okay Minh Quân will be the dad Minh Quân sẽ đóng vai bố cho cô nha Minh Quân Okay, let's invite one more friend. For the narrator, okay, wait, uh, the narrator, I will invite, let me see. Okay, Kelly. Kelly will be the narrator. Minh Guang, mở micro được chưa? Can you uh, turn on your mic? Where's Minh Guang? Now he disappeared. mình như là mình quân đi đâu mất tiêu rồi Kelly ok Kelly cứ giữ tiếng của con nhé ok để cô mời thêm bạn nữa à, bây giờ là mới có Kelly là narrator để cô xem còn bạn nào giơ tay nữa nè um, next up uh, Hương Giang will be the ok như vậy Hương Giang giúp cô <coughs> làm dad nhé yeah you'll be the dad ok vâng okay. À. So Kelly will be the narrator Hương Giang will be the dad and one more friend will be the the the the, the son Uh, let's invite. Um, let's see. Okay, Bảo Ngọc, please. Bảo Ngọc. Okay, now you guys know how the way to start, right? Yes, the narrator first. The narrator will go first. Rồi, mọi người có thể bắt đầu rồi đấy. A healthy dinner. One. Then is that. One. Then ones that need to be healthy. How was your din dinner? Dinner, dinner. How was your dinner? How was your dinner? Uh, I want. Did? Uh, you eat empty foods? Kind of. Mm, kind of, kind of. Okay. Two. Danny likes unhealthy foods. Well, did you eat any vegetables? Yes, I did. I ate a big burger with onions and pickles on it. Onions and pickles are vegetables. Three, three. Danny likes French fries, but fries foods are very healthy. I guess. I guess. I guess. I guess. And I ate French fries. Fries are potatoes. They are vegetables, right? Well, yes, but... Four. Danny likes soda. Did you drink any water? well? Well, yes, I did. I had a large soda. Good job. Five. Danny knows his dinner wasn't really healthy. What? That dinner wasn't healthy. But soda has a lot of water in it, right? But there is a lot of sugar in the soda. Six, Kelly, six. Now Danny doesn't feel well. He needs to eat healthier foods. Good job. Oh, my stomach feels funny. Yeah. Oh, my stomach feels funny. Okay, good job. Now you get uh, I just invite invited three girls, right? So now we're invited three boys. Okay. The first one, uh, Tony. Are you there, Tony? Yes. Okay, Tony, you will be uh, mm, the narrator. Okay. Then uh, An Yui will be the dad. Yes, An Yui, can you be the dad? Um, uh. An Duy, Tony will be the narrator. Tony sẽ là người dẫn chuyện nha. Yes. Còn anh Duy sẽ là người bố nè. Ok, anh Duy sẽ là người bố nè. Uh, and one more. Um, Hải Đăng will be the son. Ok, Hải Đăng là người con nha. Yes. Để cô xem thử các bạn mở micro hết chưa? Um, ok, again, Tony sẽ là người dẫn chuyện nè. Tony biết người dẫn chuyện mà đúng không? Con sẽ đọc những cái dòng 1, 2, 3, 4, 5, 6 á. Còn anh Duy thì sẽ là người bố nè. Còn Hải Đăng sẽ là người con nè. Ok, so you guys can start now. Okay guys, start now please. Danny's dad was Danny to be healthy. How was your dinner? Uh, you eat is food? Ford. Title. What? Two, number two. Tony? Buys unhealthy foods. Well, did you eat any vegetables? Yes, I did. I ate a big hamburger. It had onions and pickles on it. Onions and pickles are vegetables. daily life fried fries, but free froze. Fried food, again, but fried foods aren't very healthy. Fried foods aren't very healthy. Good job. It ate, uh, it ate French fries. Oh wait, wait, wait. French wait uh, Duy first, right? I guess. Rồi mới tới Đăng nè, okay? Yes, Đăng, you can continue. Đăng lặp lại tiếp cho cô đi. I ate French fries. Fries are potatoes. They are vegetables, right? Yes. Well, yes, but Or. was soda. Mm -hmm. Did you drink any water? Well, yes, I did. I had a large soda. Mm -hmm. Any cause this dealer was it really heavy. But soda has what a the, Oh yeah. You first, me first. What what the what that the dinner wasn't healthy. Healthy. But healthy. soda had a lot of water in it, right? Well yes, but there is a lot of sugar in soda. Mm -hmm. Oh, my stomach feels funny. Yeah, actually, Tony first. Now, Tony can we Feel well. He leads to get healthier foods. Healthier, healthier. Healthier. Okay, good job. Healthier foods, right? And then the son will say, oh, my stomach feels funny. Yeah, good job, guys. Well done, the girls and the boys. Well done, everybody. Now we're going to take a look at this one. It is a true and false. So now invite one friend ok nếu mà bạn nào hồi nãy giờ mình chú ý vào cái bài các bạn nói đó à thì chắc là tụi tao cũng đã quen rồi đúng không bây giờ cô mời thử một bạn nhé uhm, Mai Trang what is number one true or false true or false Trang Teacher, I can't see. You can I see. just see. You cannot see my screen. Đâu để cô share lại. Đâu nó hay bị vậy lắm. Wait Trang, let me share my screen again. If you, uh, when you see it, please say yes, okay? Con nhìn thấy chưa? Not yet. Now, what about now? Ừ, not yet. Mọi người nhìn thấy screen của cô không? Phương Anh nhìn thấy à, màn hình của cô không Phương Anh? Can you guys see my screen? Có ok ok như vậy à, ờ, trang thử um, ao ra vào lại thử coi nha ok now phương anh please can you do number one for me ok phương anh giúp cô làm câu số 1 nha yes Danny don't like many vegetables. Ah, not don't, doesn't. Danny doesn't. Danny doesn't like many vegetables. Ah, Danny true. doesn't like. True. Okay, let's see. Is it true? Yeah, it's true, right? He doesn't like a lot of vegetables. He likes only unhealthy food. À, Danny chỉ ăn mọi cái gì? Mỗi cái à, hành tây với lại cái pickles ở trên cái hamburger thôi chứ không có thích ăn nhiều rau đâu. What about number two? Mm, let me see. Uh, Khánh Thi, please, can you do number two for me? Read the sentence first. Khánh Thi đọc cho cô nghe cái câu trước nha. Danny doesn't like mac like many vegetable. Oh no, number two, not number one. Number two, complete number two. Drinking a lot of, of soda is healthy. Ah, so true or false? True or false? False. False. Okay, let's see. Yeah, it's false, right? Drinking, uống nhiều soda thì healthy là chắc chắn sai rồi đó. Drinking a lot of soda is unhealthy, right? Good job, Khánh Thì. Well done. here there's a lot of sugar so it's soda is not healthy at all uh now hang zhang please number three hang zhang number three true or false um number three is false okay false good job well done false right because what did they say Go now, you cho giang biết được câu này là false which sentence in the in the reading because uh um, Jenny likes french fries, but fried foods aren't very healthy. Yeah, fried foods aren't very healthy. Good job, Zhang Đúng rồi, ở đây người ta ghi à, tuy á, là potato chính là french fries á, nhưng mà gì? Nhưng mà fried foods nghĩa là đồ ăn mà tụi con chiên xào lên á, thì nó không có nó không có healthy tí nào á, ok? Chứ không phải là bởi vì nó là khoai tây cho nên là nó healthy đâu mà do là nó đã được chiên xào lên rồi nên là nó không còn healthy nữa ok what about number four thủy tomatoes oh not uh, tomatoes again number four are you sure tomatoes look carefully look carefully at the word từ đấy mình phải đọc là gì thủy nếu mà thủy đọc tomatoes sẽ thành là là là cà chua rồi còn cái này là potatoes again potatoes, potatoes. Potatoes are potato are vegetables. Okay, true or false, Clay? True or false? True. Yeah, true. Okay, yes, good job. Because uh, yeah, he said uh, French fries are potatoes, right? À, bố nói là yes, đúng rồi. Bố đã xác nhận với mình, đúng rồi. Khoai tây chiên thì chính là khoai tây á, làm từ khoai tây đó, đúng rồi. And what about the last one, number five? What is it? What is it? My Trang, can you see my screen now? My Trang nhìn thấy màn hình của cô chưa? Okay, yeah, dạ, so answer number five for me. Answer number five for me. Um, True. Oh, không mà được cam mà. Oh, yeah, ờ, dạ, I can see you. I can see you. Cô nhìn thấy Trang với lại nghe thấy Trang mà. I can see you vẫy tay thể hiện bằng hành động với cô đi can you hear me yeah I can hear you cô nghe thấy trang nãy giờ mà yes I hear you cô nghe trang mà so number five true or false trang Number five is false. False. Okay, wait, let's see. Is it false? Yeah, it's false. So where is the evidence? Where? Câu nào làm cho Trang biết được đây là false? Which one? Um, is what the dinner wasn't healthy. Mm, ok, what that dinner wasn't healthy. Đúng rồi, nhìn mặt như là nhìn sắc mặt của bố này. Đúng không? Bố là nhìn đang nhăn lông mày lại nói là cái bữa tối đó là không hề à, gọi là tốt cho sức khỏe tí nào luôn đó. That dinner wasn't healthy. Yeah, good job, well done. So he is not happy at all. Yeah, right? Daddy isn't happy. Good job, Trang, well done. So I have some questions for you guys here. Uh, what healthy food do you like to eat? Mm, can you tell me? V, please. Từ V, what healthy food do you like to eat? And can you explain? Có cái healthy food nào mà Vi thích không? Mm -hmm. Is there any healthy food that you like? Mm, is uh, strawberry. Oh, strawberries. Yeah, I like strawberries too. So why why do you like strawberries? Can you tell me why? Mm. what makes you like strawberries? Yeah. Um, because I uh because it's yummy. Ah, it's yummy. Yeah, you think it's yummy. I think it's yummy too. So what do you think? You like sour strawberries or sweet strawberries? sour nghĩa là chua nè còn sweet nghĩa là ngọt như vậy là Vi thích sweet hay là sour strawberries which one uh, it's sour Oh, you like sour strawberries. I like sour things too. Okay, good job Vi. Như vậy là Vi nói là Vi thích ăn dâu nè, Đúng rồi, dâu là fruit. Đương nhiên là nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình đúng không? À, Vi thích ăn dâu nè và Vi đặc biệt thích ăn sour, vậy là dâu mà chua. I like sour things too. Cô cũng thích ăn đồ chua nữa nên là cô cũng thích ăn dâu lắm. Strawberries. Good job V. Well done. One more friend. One more friend. Mm, what about What about you, Quốc Trung? What about you? What healthy food do you like to eat? What healthy food? Is cabbage. Cabbage. Wow, that's good. Yeah. Why do you like orange? Orange. Okay. You like sweet or sour orange? Sweet or sour? nếu mà ăn cam thì uh, Trung thích ăn cam mà vị ngọt hay là thích ăn có vị chua which one sour là chua này còn sweet sẽ ngọt này còn có thích ăn cái nào sweet sweet yeah a lot of you a lot of friends like sweet things right yeah good job okay why tại sao con lại thích ăn mấy cái món đấy do you think cabbage is yummy Trung ăn cabbage bởi vì con biết nó tốt hay là tại vì con thấy nó ngon because it's yummy or because you think it's good for your health because it's yummy and mm -hmm. healthy. Yeah, it's also yummy and healthy, right? Yeah, good job, Phil. Well done. Okay, good job. Now, what about number two? What unhealthy food do you like? Okay, what unhealthy food? Uh, ah, Yu Linh, please. What unhealthy food do you like to eat? Not healthy food, okay? Unhealthy food. Có món nào gọi là unhealthy food mà Linh thích ăn không? Which one? My unhealthy food is French fries. Ah, French fries. Okay, so why do you like French fries? Because uh, French fries is very yummy. Yeah, unhealthy food is very yummy, right? Unhealthy food thì lúc nào cũng cảm giác nó ngon hơn đúng không? Giống như là un because you can see that French fries they are very crunchy. You know crunchy? crunchy nghĩa là tụi con thấy nó giòn á nó giòn nó béo và nó mình còn chấm với cái gì mình chấm với lại những cái loại sauce này tương cà tương ớt này mayonnaise này rất là ngon đúng không đồ chiên giòn lúc nào nó cũng ngon hết trơn á unhealthy food right what else còn bạn nào thích món nào unhealthy nữa không Ngọc Hải please Ngọc Hải Is there any other unhealthy food besides french fries? Ngoài french fries ra Hải còn thích món gì không? I like uh, chicken chicken ah fried chicken right Hải thích ăn gà rán đúng không is it fried chicken yes mm, yeah I like fried chicken too very yummy especially with the sauce good job well done good job ví dụ nếu mà con gà luộc thì đương nhiên là nó không có xấu cho sức khỏe đâu con gà luộc là quá tốt luôn á à, ah, boy chicken là quá tốt luôn thế nhưng mà fried chicken thì khác gà rán thì đương nhiên là dầu mỡ thì chắc chắn là sẽ unhealthy rồi do you guys like chocolate Is anybody like milk chocolate? Dark chocolate is nice for your health. Dark chocolate. Yeah, they are nice for your health. Okay, they are good. Okay, healthy. But milk chocolate, they are not healthy at all. Đối với dark chocolate nghĩa là sô cô la có thể gói là gần như là nguyên chất á, tụi con sẽ thấy là có khoảng 85% là sô cô la đen á thì nó là thâu healthy nó sẽ giúp cho tim của mình nó giúp cho tim mạch của mình nhưng mà sô cô la sữa thì không sô cô la sữa thì nó chỉ có khoảng tầm 30 40 50 phần trăm sô cô la thôi thì nó không tốt còn lại nó toàn là sữa với lại đường thôi cho nên là cái milk chocolate thì hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của mình is there anybody here like bubble tea các bạn nào thích uống trà sữa không bubble tea I like bubble tea cô cô thích uống trà sữa lắm á yeah, Kelly just like me right you like bubble tea too I like bubble tea too nhưng mà cô thì cũng đỡ hơn xíu cô không thích uống gọi là trà sữa cô thích uống cái trà hơn cái trà với lại nhưng mà phải có trân châu á à, nhưng mà trân châu thì cũng không tốt lắm đúng không uh ừ -huh. okay good job guys so now before let's skip this one let's see what time is okay bây giờ cô skip phần này mình sẽ làm sao bây giờ cô đến cái phần này để mình cô giải thích cái này xong rồi con sẽ chơi cái quiz nha so we're gonna learn about past simple ở đây có bạn nào học về thì quá khứ đơn chưa write in the chat box các bạn nào đã học về quá khứ đơn chưa quá khứ đơn ok cô thấy tường vi có giơ tay rồi nè ok good job good job well done như vậy là các bạn sẽ làm quiz phải làm quiz rất là giỏi nha ừ, như vậy là đa phần tụi con học về quá khứ đơn hết rồi nè ok good job như vậy là mọi người lát nữa làm quiz phải cố lên nha ok thank you guys như vậy cô giải thích sơ xíu về quá khứ đơn xong rồi mình làm quiz nha thì quá khứ đơn có nghĩa là cái thì thì con dùng để làm gì để miêu tả những cái việc mà đã xảy ra trong quá khứ rồi có nghĩa là nó không còn nó nó, nó xảy ra trong cái chuyện đã rồi á cái chuyện mà đã xảy ra xong rồi ví dụ đây là cô có một cái trục thời gian đi bây giờ mình có đây đi bây giờ mình có cái này là bây giờ nè right now now là ngay hiện tại là tụi con đang học tiếng Anh đúng không thì khi mà mình nói mình đang học tiếng Anh là mình nói gì I am studying English đúng không là mình đang học bây giờ này đó nhưng mà hôm qua à, mình có một cái thời khắc đây là quá khứ nè trong quá khứ thì lùi lại xíu thì tụi con có gì có hôm qua tụi con cũng học tiếng Anh à, hôm qua tụi con cũng học tiếng Anh hồi lúc mà ví dụ như 7 giờ tối hôm qua đi tụi con học tiếng Anh đi nhưng mà hôm qua thì cái chuyện của hôm qua đã xảy ra xong rồi cái việc tụi con học tiếng Anh nó xong rồi thì ở đây mình phải dùng quá khứ đơn mình phải thể hiện là cái việc đã hoàn thành rồi thì mình sẽ có không còn là studying nữa mà cấu trúc của nó sẽ là gì chủ ngữ nè ai cộng với cái gì cộng với động từ thêm ed là tùy động từ nha ví dụ cô có chữ study này nè study này thì tụi con sẽ làm gì tụi con sẽ đổi đổi y dài thành y ngắn sau đấy thì mới thêm ed rồi cộng với ví dụ object ở đây ví dụ là English á à, I study English và tụi con có thể nói là yesterday để người ta biết được là hồi nào trong quá khứ thì có nhiều lắm có thể là tuần trước có thể là tháng trước cũng được tuần năm trước cũng được luôn cho nên là con thêm cái thời gian vào để người ta biết đấy là hồi nào yesterday I studied English yesterday ok còn nếu mà tụi con muốn thể hiện một cái chuyện mà tụi con không có làm đã không làm á à, ví dụ con không có làm bài tập về nhà hôm qua đi có bạn nào ví dụ nói sorry teacher ví dụ có bạn hôm nay đầu giờ nói với cô là sorry teacher I didn't I didn't do homework à xin lỗi cô con đã quên hay là con không có làm bài tập con đã không làm bài tập thì cái việc mà con không làm bài tập nó chính là một cái việc trong quá khứ nhưng mà cái việc đấy con không có làm thì con phải chia thì phủ định phủ định của nó thì nó dễ hơn nhiều nó không phải chia động từ chính mà tụi con chỉ cộng cái chữ didn't đi với cái động từ giữ nguyên thôi cái động từ đấy nó cộng với didn't và nó giữ nguyên không có chia gì hết á còn nếu mà tụi con nói là I did my homework con đã làm rồi á thì mình phải dùng là did đúng không cái từ để thể hiện là trong quá khứ con đã làm bài tập rồi đó là I did my homework ok thì ở đây cái câu hỏi thì cô sẽ cô sẽ xử lý sau bây giờ cô chỉ nói về cái này thôi nhưng mà không phải động từ nào tụi con cũng thêm ed đúng không à, không phải là động từ nào mình cũng thêm ed mà mình phải chia ra làm hai bên một bên là động từ thường là regular verb thì đa phần động từ người ta sẽ gọi là động từ thường tụi con sẽ thêm ed vào đúng không đó cô ví dụ một số cái ví dụ như là study nè à, hay là mình có cái gì nữa which one do you have what else what else các bạn nào cho cô ví dụ nữa không what else đó bây giờ các bạn cứ cho cô thêm vài cái ví dụ vào chat box thử cho cô nè hoặc là ở đây còn lại thì mình sẽ có là ear regular verb có nghĩa là động từ bất quy tắc tại sao gọi là bất quy tắc bất quy tắc có nghĩa là nó không có một cái quy tắc nào để mà con nhớ được hết đó là, là nghĩa là nó không có thêm ed mà nó sẽ tự biến từ một từ này thành một cái từ hoàn toàn khác luôn cô ví dụ cái từ này là dễ nhất đó là do thì nó sẽ thành did đó là tụi con phải nhớ bắt buộc phải nhớ trong đầu chứ không thể nào làm cách khác được không có cái quy tắc gì để mà con nhớ hay là ví dụ cô có chữ go à, nhiều bạn thấy did do thành did cái các bạn nghĩ go thì thành did thì đâu phải vậy đâu đúng không nó đâu phải là như thế này đâu đúng không nó không phải là cái nào trong số cái này trên nó không có quy tắc gì á go thì mình phải hành là went đó thì động từ bất quy tắc mình cực một cái à, fly thì thành flew nè đúng rồi make make thì là động từ bất quy tắc nha a à, go goes bạn nào ghi cho cô cái này là sai nè go thành goes nó là cái gì nó đâu phải là quá khứ đâu nó là hiện tại đơn nè à, các bạn nhớ là mình đang dùng quá khứ chứ không phải là nó muốn biến thành cái gì là biến nha ok mọi người nhớ nha I like à, cô ví dụ cái chữ like đi like like thì con biến nó thành là gì light thêm ed vào thôi thì giống như là khi mà con nói là gì I liked uh à -huh. hoặc là con nói là gì I went to the supermarket with my mom. Ừ. Còn là uh, ờ, ví dụ last week gì? Last week. Tôi đã đi siêu thị với mẹ vào tuần trước. Đó thì cái việc đó là cái việc đã xảy ra trong quá khứ rồi, cái việc đấy là đã xảy ra từ hồi tuần trước rồi. Thì con phải dùng cái là gì? Con phải dùng là gì? Went. Đúng rồi, con phải dùng quá khứ bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện đó nó xảy ra hồi tuần trước rồi, nó không phải là bây giờ, nó càng không phải là tương lai nó là một cái chuyện đã xảy ra rồi thì khi cái chuyện mà con đã xảy ra rồi á à, thì con phải dùng cho cô quá khứ một cái việc mà đã xảy ra và đã kết thúc rồi kết thúc rồi nghĩa là sao có nghĩa là cái việc con đi siêu thị nó đã không còn xảy ra bây giờ là con hết đi siêu thị rồi mà bây giờ con đang học với cô mà con đâu có đi siêu thị đâu đúng không thì cái việc đấy nó đã xảy ra và nó đã kết thúc rồi hành động đấy nó hoàn tất rồi nó xong rồi nó không còn xảy ra bây giờ nữa có thể trong tương lai con sẽ đi siêu thị nữa nhưng mà nó không nó đã kết thúc cái việc đó rồi cái lúc đó là nó xong rồi đó à, thì con phải dùng hiện ờ, uh, quá khứ đơn cho cô ok có nhiều bạn vẫn hơi khó hiểu đúng không bây giờ mình cô sẽ cho cái phần này là làm quiz cũng khá nhiều nè các bạn làm quiz thì cô nghĩ là các bạn sẽ từ từ hiểu có gì cô sẽ giải thích nhưng mà tụi con cứ nhớ là gì quá khứ đơn là miêu tả một cái việc xảy ra trong quá khứ và đã hoàn tất trong quá khứ rồi như là cô đã nói cái việc mà con đi siêu thị hồi, hồi hôm qua đi hôm qua lúc 5 giờ chiều con đi siêu thị với mẹ thì cái việc con đi siêu thị là lúc 5 giờ con về nhà là 7 giờ đi thì cái việc con đi siêu thị nó đã hoàn tất hôm qua từ 5 giờ tới 7 giờ tối rồi nó không còn xảy ra bây giờ nữa bây giờ là tụi con đang học tiếng Anh mà con đâu có còn đi siêu thị nữa đâu thì cái thì này nó dùng để miêu tả một cái việc quá khứ mà cũng đã hoàn tất rồi xong rồi sau này tụi con còn học được là một cái việc xảy ra trong quá khứ mà nó còn kéo dài tới bây giờ nó vẫn còn đang xảy ra thì cái đấy nó còn khác nữa à, mà sau này mình mới học lần ok bây giờ tôi cho cô cho tụi con làm thử mấy cái quiz để tụi con hiểu hơn uhm, bây giờ cô cho tụi con làm quiz trước đi sau đấy thì mình sẽ chơi pocket sau ok we're gonna start a quiz first cái bài này có nhiều cái để chơi lắm bởi vì nó chia động từ mà mình có rất nhiều từ vựng cái phần này khó cái phần này rất khó bởi vì tụi con phải biết nhiều từ vựng thì tụi con mới biết được cái từ quá khứ của nó nhiều đúng không nhưng mà ở đây cô nghĩ trong đây nó cũng toàn là những cái dễ thôi không quá khó đâu không quá khó đâu bạn nào mà chưa nhớ được nhiều từ vựng trong quá khứ đơn thì tụi con có thể làm những cái quiz này để mình nhớ này có gì cô sẽ gửi bài tập về nhà để cho tụi con tập luyện ok so wake me wake me oh, chỉ còn có 15 phút thôi cô nghĩ là có thể là cũng sẽ không kịp để mà mình uh, chơi chơi Phuket Okay guys, so now in the chat box, okay? Bây giờ các bạn vào chat box nha. in the chat box, I have sent you guys the link. Okay, send you guys the link already. Please join the game. Okay. Okay, good job. Some of you guys have been in the room already. 53 already. What about the others? Sixty-one friends. Okay, sixty-one friends already. What about the others? Okay, we're gonna we're not gonna make it to uh, 9, Hôm nay thì chắc là mình không chơi kịp ticket nên là cô hẹn tụi con uh, thứ tư chơi ticket nha Hôm nay mình chơi quizy thôi, hôm sau mình mới chơi ticket nha Cô sẽ cho tụi con chơi quizy sau đấy sửa Thực ra cô cũng không biết là đủ thời gian để sửa bài không đó chứ Tại vì 9 giờ 10 là mình kết thúc lớp rồi Okay guys, can I start now? One more minute, okay? Một phút cuối cùng, okay? One more minute trong bài này thì chủ yếu là tụi con sẽ chia động từ chỉ là chia động từ thôi tất cả đều là chia động từ á nó sẽ cho mình cái câu ví dụ rồi mình nó sẽ cho mình sẵn cái động từ đấy tụi con chia động từ đấy trong quá khứ sao cho nó thích hợp ok sau đấy bài tập về nhà của mình cũng vậy cũng là về chia động từ cũng là về quá khứ đơn đặt câu quá khứ đơn tất cả đều là quá khứ đơn hết phần này thì sẽ có rất là nhiều quiz để mình làm bởi vì quá khứ đơn thì có nhiều động từ khác nhau lắm nên là cô sẽ cho tụi con làm nhiều bài tập để về cái quá khứ đơn này để mình ờ, mình ôm mình ôm thật là nhiều động từ đấy Okay guys, the last minute. Okay, bạn nào vẫn chưa vào được thì tụi con cố gắng vào nha. Một phút cuối cùng, the last minute, the last minute. gì hay là tụi con vẫn chưa vào được thì cứ bấm vào cái link để vào nha trong cái quiz này thì nó dễ hơn tụi con muốn vào khi nào cũng được hết á à, tụi con muốn vào lại hay là mình đang chơi mà bị out ra thì cứ vào lại cái link cô đã gửi là được ok đặt tên khác thôi Thank you. cô vừa thấy có một bạn vừa mới vào lớp cho nên là bây giờ cô gửi lại link thành long phải không thành long cô gửi link trong chat box thành long vào chơi quiz nha bạn nào cũng vậy bạn nào mà gặp vấn đề gì thì con cứ bấm vào link chơi lại nha không có vấn đề gì hết cái này mình muốn vào lúc nào cũng được hết đó nhưng mà đương nhiên là mình sẽ không có nhiều thời gian mà các bạn thôi until now. Good job. And you're also in first place too. Our top four right now, Hải Đăng, Hoàng Giang, Maxson, and Ngọc Chi. Okay, and then Phúc Nguyên, top five. Thank you. guys have finished, right? So please wait for your friends a little bit more. I will end the game in two more minutes, okay? Hai phút nữa thì cô kết thúc trò chơi nha. So Hải Đăng, you're in top one right now with all correct answers. Okay, good job, well done. Let's see, is there anybody can beat you? Maybe if they are faster, they can beat you. vài bạn tụi con cũng hoàn tốt rồi nhưng mà bên cô thì thấy là tụi con bị thiếu một vài câu á that's weird giống như mấy hoàng giang mấy lần cũng bị uh, cô thấy hoàng giang làm chưa xong nhưng mà thật ra hoàng giang là xong hết trơn rồi như vậy là cô nghĩ là đa phần tụi con cũng làm xong hết rồi đó ok guys last minute một phút cuối cùng sau đấy cô sửa bài nhé last minute everybody it's not really hard right Okay, guys, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cô nghĩ bài này là bạn nào mới năm nay lớp 3 thôi thì có thể là tụi con chưa học đến quá khứ đơn đúng không? Nhưng mà các bạn ở lớp 4, lớp 5 là hình như đã học tới quá khứ đơn rồi nè. Nên là các, các bạn làm sẽ thấy dễ hơn một xíu, right? Let's see, of course, our first Our first prize belongs to Hải Đăng, right? Bên cô hơi bị lắc một xíu, tụi con đợi xíu nha. Yes, it's Hải Đăng with all correct answers. Good job. And let's see, the second place Thành Giang. Thành Giang bị sai câu nè. Um, à, the number 22. Ở đây nó cũng ghi là câu 22 chính là câu khó nhất. Chắc là tụi con làm uh, à, was answered incorrectly by 44. Có 41 trong tổng 78 bạn thì 44 bạn trả lời sai câu này. Number 22. À, rất là nhiều bạn sai câu 22 đúng không? Now let's review a little bit, okay? Như vậy thì đó mình có bây giờ mình không cần quan tâm mấy cái phần sau tụi con chỉ chia động từ thôi thì work nó là động từ regular, tụi con chia động từ thêm ed vào cho cô, okay? Tiếp theo finish cũng là động từ thường, tụi con cũng thêm ed bình thường, finished nhưng mà cái cách đọc ed nó sẽ khác nhau sau này cô sẽ có những cái bài để chỉ tụi con về cái cách đọc ed finished nó không phải là finished đâu nha nó không phải là finished mà nó là finished âm đuôi của nó sẽ làm t, t finished finished ok nhưng mà cái đấy mình sẽ mình sẽ nói sau and now smile smile có nghĩa là cười á à thì mình sẽ có thêm đi bởi vì nó có y e rồi thì mình chỉ cần thêm đi thôi smile nên là bạn nào mà chọn cái này là thêm ed là sẽ bị sai nè đối với những cái từ nào mà nó có y e ở đuôi rồi thì tụi con chỉ cần thêm đi vào thôi ở đây thì mình có bake bake là động từ thường thì cũng vậy có y e nên tụi con chỉ cần đọc là bake tụi con thêm đi cho cô study giống như hồi nãy cô có ghi nè y e dài thành y ngắn rồi mới thêm ed nè play là chơi nè những cái từ này là các bạn dùng rất là nhiều nè play chơi ed vào stop à, đối với cái chữ này thì tụi con sẽ phải double p lên cô giải thích một xíu khi nào tụi con double p khi nào thì không nếu mà tụi con nhìn cái chữ ở bên đây bây giờ cô quay lại cái cái cũ nè cái này à, ví dụ cái này đi tụi con sẽ có play play nó cũng là một cái dạng ờ, một cái dạng đặc biệt hơi hơi đặc biệt một xíu bây giờ cô coi câu nào đặc à ví dụ bet bet smile không có từ nào hơi đặc biệt à đây ví dụ finish đi thì nó sẽ làm tụi con biết nguyên âm mà đúng không nguyên âm đó là à, uể oải á, cái chữ uể oải của mình mấy cái chữ cái đó đó thì tụi con thấy nè mới có nguyên âm rồi tới phụ âm rồi đến phụ âm nó chỉ là một trường hợp bình thường thôi cho nên nó chỉ thêm ed bình thường nhưng mà khi nào tụi con phải double khi lên khi mà nó là trường hợp phụ âm nguyên âm rồi lại đến phụ âm ba chữ cái cuối cùng nếu mà nó là phụ âm nguyên âm rồi đến phụ âm thì tụi con sẽ double cái phụ âm cuối cùng lên à, nó sẽ thành là stopped thêm ed và chữ này chắc chắn là nhiều bạn sẽ đọc là stop bit đúng không nhưng mà không phải vậy chữ này mình cũng không có đọc là stop bit đâu mình chỉ đọc là stopped stopped âm ở đuôi thôi it stopped raining an hour ago trời đã ngừng mưa được một tiếng trước rồi à một tiếng trước là trời đang mưa nhưng mà nó mấy tiếng trước là trời đang mưa nhưng mà một tiếng trước thôi là trời đã ngừng mưa rồi ok open đó ok opened opened ok opened they make they cooked okay, cooked cooked ok ed vào cooked à, ở đây thì nó phải cho mình chọn đúng không thì ở đây đúng nhất đúng nhất chính là cái chữ cooked này bởi vì hai chữ này là hai chữ ờ, trong hiện tại đơn và hai cái này thì là washed nó là rửa mình không biết nào mình rửa pizza được cho nên là mình chỉ có nấu pizza thôi cooked I went đúng rồi went đi đến my brother saw đây cũng là động từ uh, đây cũng là động từ gọi là động từ ờ, bất quy tắc á, thì si nó sẽ thành so si thành so còn cái này là chi hiện tại đơn rồi không phải là chi quá khứ đơn nữa we were we were not happy ok we were we thì phải đi với were còn không phải là did bởi vì sao tụi con không được chọn did bởi vì ở đây mình có happy là tính từ này happy là tính từ mà tính từ thì phải đi với cái gì mình phải đi với be be cộng với tính từ giống như là cô nói là gì I am happy à, còn hôm qua cô cô buồn thì sao I was happy đó I thì đi với was we thì đi với lại were nè đó động từ số nhiều đi với were nè đó ok cái này thì cô sẽ giải thích kỹ hơn hôm sau cô sẽ giảng lại kỹ về cái bài quá khứ đơn này hơn I studied ok Lena watched watch là thêm ed bình thường nè đó còn cái này là cái này là tụi con nói gì mình đã có last night là gì last night là quá khứ đơn rồi cho nên là watch ed watches này nó không thể nào là uh, đây là hiện tại này đây là hiện tại đơn này nên là nó không thể nào chia hiện tại đơn được tụi con đã có cái hint là last night là quá khứ đơn rồi nên mình không có chia hiện tại được I was tôi đã ở đâu tôi đã ở ngân hàng hai hai giờ trước à, cái này đây là mình sắp xếp lại câu thôi đúng không Nada was not in the park ok để cô coi có nhiều bạn chọn là not was à không phải là không ở đâu thì là not was đâu mà là was not wasn't á was not in the park ok good job à, cái này là nó cũng nói lại mấy cái chữ drove mình có chữ drive là lái xe đúng không thì trong quá khứ cô ấy đã lái xe của cô ấy rất là an toàn rất là cẩn thận carefully một cách an toàn một cách cẩn thận hồi hôm qua She drove her car carefully yesterday. I was with two friends. Tôi đã ở với hai người bạn của tôi. Chúng tôi visited, visited. Đã cái kiểu này thì con mới đọc là it nè. Đối với lại những cái động từ mà kết thúc bằng âm tờ với âm đờ thì con sẽ đọc là it. Thêm ed vào con đọc là it. Visited, visited. Thì tùy đó, tụi con đọc là visited cũng được mà visited, did cũng được mà did cũng được. We visited lots of interesting places. Okay, chúng tôi đã đi tham quan rất là nhiều nơi rất là thú vị. Okay. So I think that's it for today. ok? Bây giờ cô sẽ nói một xíu về thứ tư này nè. Thì thứ tư này mình sẽ tiếp tục với lại quá khứ đơn. Cô sẽ giải thích kỹ hơn về ví dụ làm sao để con thêm khi nào con biết là con phải nhân đôi cái âm lên giống như là chữ stop á. À, làm sao để con biết là con phải nhân đôi lên làm sao mà mình biết là y dài thành y ngắn ví dụ như chữ play á y dài nó đâu thành y ngắn đúng không cái chữ play từ con chơi cái gì y dài nó đâu có thành y ngắn đâu như vậy làm sao con biết được cái nào thành y dài y ngắn cái nào thì giữ nguyên cái nào chỉ thêm y đi thôi hay là cái cách phát âm như thế nào đó à thì hôm sau mình sẽ học hết về cái phần đấy rồi mình làm thêm bài tập chơi thêm mấy cái quiz nữa ok tuần sau chắc là mình vẫn sẽ tiếp tục với lại quá khứ đơn một xíu bởi vì quá khứ đơn có nhiều cái để tụi con xem lắm ok so I will send you guys the homework tomorrow yeah tomorrow ok cô sẽ gửi bài tập cho tụi con cũng là một bài tập về quá khứ đơn thôi để tụi con về nhà làm thêm vào ngày mai ok guys I will see you guys back on Wednesday ok thứ tư thì mình vẫn học 8 giờ đúng bình thường mình sẽ học từ 8 giờ đúng đến 9 giờ đúng ok guys I will see you guys back on Wednesday ok goodbye everybody please say goodbye to your friends ok mọi người cố gắng thi uh, bạn nào mà chưa thi cuối kỳ thì cố gắng thi thật là tốt các môn nha mà mọi người biết điểm cũng nhanh quá ha dạ yeah. Bye, everybody. Bye, bye Bye, teacher. Bye, bye. Bye bye. Các bạn nào cần không? See you cô, bye. cô ở trên blocket đấy nó có cái dạng là mình tự mình nhà nhưng mà con làm dạng đấy được không cô cái đấy thì phải có email nên là hơi khó tại vì không phải bạn nào cũng phải có email ờ, cô đã xem qua cái đấy rồi nhưng mà phúc kiệt thì bạn phải có email thì mới làm được nhưng mà không có email, là cô không có để cái dạng phúc kiệt là bài tập về nhà được bởi vì email thì không phải bạn nào cũng có mà bạn nào không có email thì lại không làm được nên là hơi mất công một xíu nên là cô để tụi con làm quiz cho nó dễ ok ạ ok thế thì cô để cho bọn con biết đáp án đúng được không cô ừ, tại vì ok dạ yeah, ok tại vì mấy lần trước là cô định là sẽ sửa bài nhưng mà ờ, sửa bài thì lại không kịp cho nên là cô sẽ để đáp án đúng ok cô sẽ để đáp án đúng cái nào đúng cái nào sai thôi ok nếu mà các bạn muốn làm lại nhiều á, thì mới biết được đáp án đúng đúng không ok so goodbye everybody see you guys on Wednesday ok